boy. Asambeka là baby boy. Gippy đánh game vậy Gippy. Gippy ơi. Gippy đánh hay quá. Gippy gần lên top một server rồi. Baby girl, I love you more. Baby girl, and touch you. Too. 가는 있던 방보라 come 이제는 말해보 Baby girl, I like you more. 안녕하세요. lô nguyễn khải nha lai trễ vậy à lai trễ ừ, mình lai hơi trễ mọi người ạ mình lai hơi trễ sắp Mozambique buồn Khen nên làm sai quên tin quen sim men tin sai Hello Phúc Lộc nhá Em vào xem anh Tú khi thông báo chưa hiện lên á Thật đúng vậy Ác vậy Ủa nhưng mà chưa à chưa hiện lên nhưng mà lướt new face thấy đúng không tại vì hồi sáng mình à, ấy hồi sáng mình đánh à, chai hàng một tí ấy, nhưng mà vẫn không ăn thua anh em ạ hình như là cái meta này mình nghĩ là không nên đánh phép đâu phải đánh đam á đây nhá đánh phép này V2 cá hai vẫn top tám còn trận này là trận hôm qua thì không tính còn trận này là mình đánh khazik khazik với cả đánh sena thì vào top nói chung là mình nghĩ là không nên đánh phép đâu đánh phép cùi quá chúc mừng năm mới này chúc mừng năm mới thế dự nhá năm mới gì đấy đánh đam anh em ạ bảng này đánh phép là cút đấy Tenta cảm thấy mình thấy nó đuối quá hay là do mình đánh đánh xài đâu nhở đúng phế luôn á ai da lịch sử đấu từ khi nào mà nó gọi là như cức vậy lo <clears throat> anh cẩn nhá chúc anh tú năm mới quý vị à <clears throat> anh tú ameta thì cái ghép thuật sư là được ừ thuật sư kiểu nó bị rác quá con morgana kiểu nó cầm đồ á xong rồi nó đứng ở trên á chả làm được gì cả thì anh tú ở hello hải đăng nha hello hoàng kim anh nha hello bạn tú nhá hello bạn hello bạn bạn chạy grab chưa hôm nay bạn đã chạy được cúc nào chưa anh tú nói xế em uh, xíu em trên phép liền á không nhưng mà đánh mấy cái bài phép ấy dễ bị cao tơ thật mình nghĩ là nên đánh nên đánh mấy bài đam đi còn những cái bài hot như kiểu là bài ờ, một là thách đấu hai là xạ thủ cơ bản là mình nghĩ là nhiều ấn á thì anh em xài được xài được ấn xạ thủ với cả ấn ờ, thách đấu thì nó ngon còn không thì đánh ờ, mấy cái bài mấy cái bài như kiểu sena này à. còn không thì ari kẹp thuật sư nói chung là mình nghĩ là lúc nào mà có con mo á đánh thì nó mới dễ được con mo bây giờ cơ bản nó tanh ở trên cứng quá cứng cáp quá em lỡ cất huy hiệu fan cứng giờ làm sao để có lại đây anh á cái đấy em tú cũng không biết luôn đấy thật cái đấy em tú cũng không biết luôn huy hiệu fan cứng thì mình nghĩ là xem một lúc không một comment linh ta linh tinh một tí là có à cuối tháng tôi được thưởng để xem ha ui cuối tháng tôi được thưởng để xem ha cuối tháng à được luôn bất kỳ ơi nhưng mà hình như là dạo này không thấy bất kỳ ông ranh nữa thì phải chắc là do đi làm nhiều đúng không không có thời gian chơi đúng không bận bịu đúng không lo cho cuộc sống dạo này em thích chơi ta lo thanh lịch à Ta lo thanh lịch à Ta lo thanh lịch thì thật ra là cao tơ được mấy bài uh, thuật sư đấy nhưng mà gặp mấy cái bài uh, bình thường thì nó cũng không mạnh lắm nói chung là chơi được ta talon thân lịch mình nghĩ là chơi được chẳng qua là để một bài top một thì nó hơi khó thôi còn để top một thì mình nghĩ là đánh mấy cái bài như kiểu là xuyên đam á các thứ ấy thì nó ok hơn tú làm game đột biến tiến hóa rừng đi á ừ đột biến thì bây giờ mình thấy đột biến rừng này xong rồi lấy cái thăng hoa hoặc là đột biến thật ra là đột biến gì chơi cũng được trừ cái đột biến hút máu thôi đột biến kết liễu thì keo tơ được bò thuật sư còn đột biến giảm mana thì con Ari có cái biến ấy thì nó rác còn đột biến hắc tinh thì nói chung là chơi cũng được nhưng mà đột biến hắc tinh thì uh, thật ra là nó cũng bị counter bởi bọn thuật sư rồi nhưng mà mình nghĩ là nếu mà chói đỏ thì chơi vẫn được thôi còn riêng cái đột biến uh, hút máu thì thôi nhá bỏ đi anh em ạ đột biến hút máu cùi lắm <laughs> anh thứ gà hello naki nhá anh tú cảm ơn ly trà trà đào của naki đi sấp mặt luôn toàn cầm tay lái có được cầm chuột đâu à toàn cầm tay lái ủa nhưng mà bên uh, bên nước ngoài là becky còn đi học không vậy hay là becky chỉ à, đi làm thôi ý là còn đi học gì ông hay là đi làm rồi grab chạy thêm à ủa nhưng mà làm grab thật đúng vậy hay là làm cái khác á tại vì mình nghĩ là thường thường qua bên uh, bên nước ngoài định cư thì phải có du học hoặc là làm cái gì đó xong rồi làm thêm thôi đúng không kiểu thế bữa anh kia kêu đột biến hút máu mạnh chơi cai xa nó hút máu như gì luôn á đột biến hút máu mạnh mình nghĩ là phải đánh chó đỏ ấy kiểu như đầu game anh em phải tự ra hai con chó xong rồi một hồi ra chó hai ra ma ra hai hai đép được win trick ấy lên tám anh em zone được nhiều tiền ra được cai xa các thứ thì nó mạnh chứ còn bây giờ mà kiểu đánh cái đột biến đấy mà đánh từ từ từ lên á toàn một sao nữa thì yếu xìu à nhưng mà sao tìm game lâu ấy nhở cảm giác lúc mà mình lên được cái điểm lên được cái điểm gọi là bù bắp này á dạ vâng uống hết đi ạ à. chả uống hết chứ làm sao mua cho đằng lẽ không uống hết uống hết vội anh tú uống hết vội không uống hết là cút luôn nhưng mà anh thấy trà vải ngon hơn đấy naki anh tú sai lầm quá anh tú không biết là naki mua ở đâu nếu mà anh tú biết naki mua ở đấy thì anh tú chắc là order trà vải rồi trà vải nhìn kiểu nó uống nó bùi hơn nó thơm hơn trà đào thì uống nó hơi bị ấy á trà đào thì nó hơi bị trà vải hơn nhưng mày không biết nên là không bảo em á nhưng mà vẫn cảm ơn nhiều tốt nghiệp rồi bây giờ chờ vé rồi về thôi đi shipper bằng xe đẹp là làm thêm thôi à <laughs> xe đẹp wow. nhưng mà tốt nghiệp rồi tức là bây giờ là sau này là làm việc ở bên ờ, bên đây à không có làm việc bên đấy à mình tưởng là làm việc bên đấy ngon hơn chứ kiểu làm việc bên đấy định cư được á thì cuộc sống chắc là có có vẻ ổn hơn đấy nhở còn ờ, vui hơn hay là thoải mái hơn hay không thì mình không biết nhưng mà chắc là sống bên đấy thì nó công việc mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn đúng không nhờ bất kỳ học cái gì đấy sau này về truyền em tú ấy chứ làm này à, em tú thấy nó hơi hơi không dư á, không dư được đồng nào á sao tóc anh tú như buổi thế anh tú ngày xưa của em đâu à tóc anh tú sắp dài ra rồi với cả mỗi lần mà buổi sáng mình dậy xong ấy thì tóc nó hơi bù xù nhưng mà tóc mình sắp dài ra rồi anh em ạ yên tâm tầm một tuần nữa thôi là anh em thấy sự đẹp trai của mình trở lại ấy thật một tuần nữa là sự đẹp trai nó sẽ trở lại ê bây giờ mình phải đánh top một đấy nhá dạo này hơi ít clip rồi anh em ơi phải làm cái top một nữa. không có đánh giỡn nữa đâu đánh nghiêm túc á không hứng thú ở nhật nữa à không hứng thú à sao vậy ở nhật là cái thành phố gọi là <tsk> nó thú vị nhất mà nhở kiểu những cái khu ăn chơi ấy ở nhật nghe nó có vẻ hay phố rồi các thứ các thứ hay ấy sao lại không thích nhở nó tốn kém mà hay là nó không vui hay là sao hay là nó tệ nạn học phiên dịch à ờ học phiên dịch thì lại ờ, học phiên dịch thì sau này kiểu đi làm à, phiên dịch cho các sếp đúng không kiểu đi ờ, đi theo các sếp xong rồi phiên dịch cho kiểu giữa hai đối tác lớn với nhau ấy nghe nó có vẻ là ổn áp á <clears throat> trà đào hai lần và trà bãi phúc long à, hợp lý luôn hợp lý luôn cơ bản là trà bãi phúc long anh tú uống ờ, tầm bốn năm lần rồi uống khá là ngon còn trà sữa thì ờ, cũng uống rồi nhưng mà thấy bình thường <coughs> ừ. Ừ, còn yêu ừ, em tú bị khàn rồi mọi người ạ <coughs> em tú bị khàn rồi giọng hơi khàn rồi làm kiếm đi mình sẽ không ngặt nước mắt nữa nhá nhặt nước mắt xong là thấy phao sao á tại tôi là người hơi khó tính với khó kết bạn á ít bạn lắm hầu như toàn một mình không à ui toàn một mình à giống ngày xưa y chang em tú ngày xưa luôn ngày xưa em tú từ nhá em tú cảm ơn anh tô nhá em tú chào anh tô nhá thì ngày xưa lúc mà vt lên sài gòn học á nói chung là năm nhất mà vt đi học á thì VT trong lớp cũng chả quen ai luôn được gọi là buổi đầu đi thì gọi là nói chuyện là hai ba bạn xong rồi sau này nhá sau này kiểu ui không nói chuyện với một ai cả trong lớp mà mình còn chả biết ai với ai nữa cơ cho đến khi đi học nghĩa vụ quân sự ấy vt mới quen được hết kiểu ờ, không biết là do ngại hay là gì nhưng mà mình không nói chuyện được với ai luôn khó thực sự ấy. kiểu nhìn người ta mình thấy cái không biết là do mình hay là do người ta nhưng mà mình kiểu không nói chuyện được kiểu khó gần nó bị khó gần á nhưng mà khi mà quen rồi thì vt nói khá là nhiều khá là nhiều xong rồi sau này thì đâu đó ở đại học vt quen được tầm hai đến ba người bạn thân xong rồi vt hay à, đi cà phê các thứ với mấy người đấy khá là hay ai kiếm mà Zeke này là một trận CV không? Mình lâu một trận CV ấy anh em ạ. Thật. Mua con uh, à, Lockpule đi. ba tháng em không chơi game rồi, giờ chơi mười cái top tám mà. Ui, Ngọc Mai lâu rồi anh Tú mới thấy ấy. Lối đi riêng đấu sư với cả độc hành. Làm luôn cái lối đi riêng đi nhờ, Tại vì cơ bản là cái trứng này còn lâu nó mới nở ấy. Mình nghĩ là lo được á. Vậy thì bỏ cái này đi, bỏ cái dốc đồ đi. Cho con này vào. Hai con da vàng cũng khá là ngon con này mình nghĩ là không cần đâu mua con này lại đi <clears throat> anh em mình đấm cường với so ha tú ha á minh bình nắng là ai đấy nhưng mà anh là ai trong đây đấy <clears throat> sáng nay em em tú hơi cho ke nha sáng nay á sáng nay là lúc nào đấy à sáng nay anh ọp à <laughs> lúc nào em cũng cho ke mà đâu phải là mỗi sáng nay đâu cun binh chín mươi lăm mà được luôn được luôn anh minh ơi anh tú chơi bài gì cho em học hỏi đi <laughs> tập này học hỏi anh là đi từ nhá mình phải mua con này lại này nhưng mà nếu mà con này thì lại không dùng đất sai được à con này thì lại không dùng đất sai được nhưng mà con này cũng đang khá là ngon mình nghĩ là cho con cassadin vào không con này bỏ đi con này bỏ đi úp cấp cho con này vào con này lại làm sao mua được con cookie nữa nhở mọi người nhở muốn cookie không tí con này lên hai cho con này vào xong rồi cho con cookie vào nữa thì đẹp nhưng mà hình như là hơi chó có hơi hơi khó để cho cookie vào rồi mình đang tính lắp re ke đúng không chứ hai kiếm bây giờ thì nó cũng hơi tù làm cái re ke đi tí làm giáp biên thần hoặc là làm thêm một cái diệt gì nữa cũng được cứ đẹp bạn nha đẹp bá tí ở tính em ạ baby care i like you more ui chó ghét tội nghiệp chưa nhưng mà thôi chắc là không muốn kia đâu anh em ạ mình nghĩ là con catlin ngon hơn á hello hoàng huy nhá mười cái top tám rồi còn gì để mất đâu anh nhỉ, mười cái top tám thật đó thì anh nghĩ là bây giờ cứ đánh mấy cái bài đam thôi đánh jihin đi em chơi jihin hoặc là đỡ vần đi cv cũng được còn anh thì bây giờ cũng ba ngày từ một k sáu xuống một k hai thì em biết là anh đánh tệ cỡ nào rồi đấy ui hai con rồi tiếc thế nếu mà không mua là hai con à con này với con này blitz mình nghĩ là tí nữa nó có tái chế các thứ kẹp nó hơi khó anh em ạ luyện cung bài mình không có con gì hai sao nhở bài mình nhìn toàn là một sao trông hơi đuối tí nữa ta lông hai đẹp cứ sao này lại ra đi mình nghĩ là cứ để ta lông ở giữa đi anh tú chơi bài gì cho em xa lánh bài đó đi á chơi bài gì á chơi bài gì là chơi bài gì á mọi người hai con hai sao thì khó cho tú rồi Úp, hai con kia chưa kịp ra chiêu này ui con cali nó bị cựng lại một phát kìa nó bị ngược lại một phát á bắn chết blitz là win bùm hai ok cái đứa này mỹ là không lo được hết đâu cassadin bập được thật mà tí có cái mười một em khoe tiếp chứ bảy ngoại binh hũ mười hai không đầu nổi á u ngon nhá từ từ này cái khúc này ngon này mình phải cần cho vào á con này bỏ ra cho con con này vào tanh cũng được này bây giờ mình bán con này đi đã này bán con này đi bán con này đi bây giờ mình cần thêm tanh thôi cho sự quên mà tanh được anh em ạ con này chắc chắn là bỏ rồi đúng không sờ quên thì bây giờ cho con kia cho con quên vào nhỉ từ từ đi mình nghĩ là không cần đâu cứ cho một con vào cũng được tại vì con này của mình sắp lên hai rồi đấy để đi hai đôi này lên hai nữa là bài mình win xích dài luôn á từ lúc bắt đi mối tình bốn năm thì hơi cô độc quá nghe buồn vậy bác kế có mối tình bốn năm mà sướng thế vt ngày xưa quen gái chỉ được mấy tháng nè đấy đi làm cái ngoại binh đi em tú mà em chờ anh bằng nhá nhưng mà ngoại binh em tú không có anh bằng ơi với cả em tú lấy lối đi riêng rồi <laughs> mối tình bốn năm mà nghe nó có vẻ lâu dài nhỉ mình toàn kiểu bị quen xong rồi bị đá <tsk> buồn lắm anh em ạ quen được mấy tháng bị đá mất tiêu rồi bây giờ mình đang có một cái kiếm đúng không mình lấy được cái giáp thiên thần thì đẹp nhất còn không thì mình sẽ lấy một cái đồ gì gậy à gậy hoặc là giáp thiên thần mình nghĩ là giáp thiên thần thì ngon hơn là gậy á mình cần thấy dép cần thấy dép anh em ạ xin dép về ok phải lấy giáp ấy anh em ạ mình phải lấy giáp thiên thần cho con ta lông á cho nó trâu trâu nhá chứ để nhà này lấy cái giáp lửa giáp lửa thì uh, hơi kinh á di hin wow từ nhá mình có di hin rồi này ba ba ba ba ba ba cho con này cầm đi nhở ra biển hần luôn anh em ạ nhưng mà không tích được tiền đúng không không tích được tiền à thôi không sao không không không cần tích đâu mình nghĩ là đang win rồi sao bỏ đấu sĩ à sao bỏ đấu sĩ là sao em cứ đang đánh lối đi riêng mà láng tử dân chơi bảo sao quen chỉ được mấy tháng á láng tử dân chơi ở đâu đấy có đâu có đâu có láng tử dân chơi gì đâu biết gì đâu mọi người ơi đấm anh cường năm con cái đấm anh cường năm con cái không cho được à đéo được một con là ngon đấy sao quen có mấy tháng thế phát boy à có đâu anh tô cơ bản là mỗi lần ông quen xong á thì à, nó có nhiều lý do lắm tô ạ thật cơ bản không phải là em phát boy mà em cũng chả biết tại sao nữa mà thật ra là có những mối tình kiểu em sẽ bỏ người ta có những mối tình người ta sẽ bỏ em nói chung là kiểu à, nói sao nhỉ phải phải gặp á phải gặp em mới tâm sự được anh tô ạ cái này nó hơi bí mật á <laughs> từ từ nhá mình xem có con gì ngon hơn con javan không thì mình nghĩ là ở đây đang có một con jira jira nó cc được nhưng mà học giả thôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi hello em tú à em chào anh tuấn nhá anh tuấn sẽ đi ngủ anh tuấn anh tuấn đi ngủ đây anh tuấn ơi nhà này à mình nghĩ là phải xếp nghịch nghịch góc á thì mới ăn được anh em ạ vậy đi cho ra van chết trước đi cũng được Nhà này bo hết lại. Nhà này thì bốn đấu sĩ. Lucian một thì mình nghĩ là win được á. Quất quất ngựa truy phong đúng không? <laughs> không anh Đô. Anh Đô nói thế chết em Tú, mang tiếng em Tú đấy. Em Tú chưa biết làm gì. Ngày xưa tính ra là thời đi học đó mình cũng gọi là thời đi học cấp ba thì mình cũng không, thật ra là cấp hai rồi. Cấp một luôn, cấp một thì thật ra là mình cấp một thì mình đã bắt đầu gọi là thích con gái rồi nhưng mà chỉ là thích vui vui thôi nó không phải nó không nó không hẳn gọi là nó không hẳn gọi là à, yêu đương hay là gì cả nhưng mà cấp một mình nhớ là đâu đó mình đã thích con gái và mình kiểu biết biết ấy hả biết buồn các thứ <laughs> em tú đẳng cấp hơi bỏ ấy mọi người nói mấy cái đấy nó hơi gì gì á hello tuấn việt nhá bây giờ mình cho con gì vào nhỉ con queen không con queen vào thì có cc blitz thì có kéo ui lucian thì bỏ java đi được á cho lucian vào đi anh em ạ lucian trông ngon ngẩy á bỏ java đi đúng không bỏ java đi thì thêm con queen vào cung xanh à cung xanh thì cho zihin được nhưng mà mình đang muốn gọi là một đồ khác hơn á để xem có cần cung xanh không nhá mình có lắp cho zihin cũng ok á nói chung là lối đi riêng thì tí nữa mình bỏ đi cũng được tập này mình đép thôi lucian thì bỏ kia ui bram mà ngon đấy Baby boy, I love you more. So when the man quits out, A, B, C, D, U, U. Mọi người biết bài đấy không? Mọi người biết cái bài đấy không? Làm cái cung xanh không? Nhà này không cần cung xanh lắm. Nhà này cần, nhà này cần. Nhưng mà mình thấy diệt trận này ngon hơn đấy, thật sự. Diệt ngon hơn á. Cung xanh à? lắp luôn đi trước sau thì cũng cần là về lết mình nghĩ là cần á nhìn ông giống đứa bạn nd tôi quen ở đại học thật đấy á đứa bạn nd á nam đặng à hay là nam nam nam đình biết chứ á biết chứ á cái bài đấy hình như là ở trên facebook hay là tiktok gì đúng không i went to stay with without a b c à đâu bài đấy là cái bài hay đăng story á kiểu nó bị slow á xin anime sit out A B C D U U U U U Tí nữa thì cho xạ thủ vào đúng không? Tầm này chưa cần. Hay là mình cho con ta lông ăn cái Zeki không? Ta lông ăn có vẻ nghe ngon hơn nhỉ. Nhà này. Nhà này mình nghĩ là mình win được. Nhà này, ui, nhà này hơi kinh nhá, từ từ đã. Nhà này hơi kinh á. Mình nghĩ là phải cần một chút xếp á. Vậy đi, gặp nhà anh à, túc một là không gặp nhà này à? nhà này thì lại lo được có mờ của mình cc đẹp á ta lồng đập tốt mờ cc ba con một đập ok ba trên năm mình nghĩ là thành công rồi Ủa, mình ra là con mờ uh, tầm này ngon quá cơ bản là bài mình đang thiếu tanh nhá cho mờ vào kiểu nó cc được một phát đúng ngon luôn á ngon nghẻ luôn á quê nam định à quê nam định à, à đứa bạn là nam định hả ồ oh mình tưởng là cái gì Ê, tóc mình sao mỗi sáng sớm nó cứ bị bết bết ra ấy nhở anh em nhở mặc dù là mình ngày nào cũng tắm buổi tối á không biết là anh em có cách nào gọi là đỡ bết hơn không bạn nghe bài remon của nhật chưa hay cực à mình chưa á để uh, ờ, dành thì mình nghe thử ui là cái lõi này không hay là tấn công điểm yếu mình nghĩ là lấy cái này đi cơ bản là tầm này mình đánh mình mấy con đam á lắp đồ nó mấy con carry á ngon luôn morgana khá là ngon morgana vào tanh không morgana vào thì tanh được nếu mà win thì mình bán đi mình mua con morgana nhá mình bán cắt tờ đi chắc là phải win á em tú ca sĩ à em tú biết hát một chút thật ra là em tú kiểu bị đam mê hát á mỗi lần mà mình đi gọi là đi ờ, đi hát thì mình hát cũng khá là nhiều không phải hát đến nhiều mà thích á kiểu mình đam mê á hello à hello hữu thủy hơn một trăm xem người mà có bốn mươi 41 like à không sao mọi người ơi thì anh em là trên like cho mình xin một like <laughs> nhà kia để cái lốc trên đầu hơi kinh nhở anh em nhở người ta tràn vào á mình phải né cái né cái né cái I want to stay without hay là mình lên cấp nhở lên cấp luôn thì hơi thọt nên là thôi anh em ạ né cái lốc cái để lốc con bờ răm xong rồi bị ấy là cút á thành ra né cái né cái nhà này đỡ vần driven re ke các thứ các thứ à trông thì có vẻ mạnh đấy nhưng mà có mạnh thật không có mạnh thật không như nào như này như nào gớm sò như nào gớm sò gỡ em sò tủ hai hai em tú win chick cái <laughs> em tú win chick cái em tú cắt đầu chọc đi cho đỡ vết cắt đầu chọc đi mình nhìn nó bị đần đấy thật <tsk> mình để tóc ngắn không được anh em ạ mình để tóc ngắn với tóc vuốt không được mình chỉ có để tóc này là nhìn nó đỡ nhất rồi á mặc dù là nhìn nó không trẻ ra cái hệ thống gì <laughs> ha ha ha ha dùng dưỡng tóc đi ông khá ok à dưỡng tóc à dưỡng tóc à nghe nó có vẻ hơi tốn kém nhở nhưng mà <tsk> mình cũng không dành về mấy cái đấy á thật ra là mình có thể tắm thì nó cũng đỡ hơn á thành ra là mỗi lần đi đâu thì chắc là mình tắm thôi là được còn liên lai thì thì nó đàng hoàng tí là ok đúng không mình lấy đồ thủ không mình lấy đồ thủ cho con bram không mình lấy đai máu hoặc là giáp Ui, lấy con kha kazik này về ngon luôn bé ơi không con kha kazik này thật ra là không ngon lắm nhưng mà mình lấy giáp hay là lấy ấy nhở giáp thì có thú tượng thôi lấy giáp đi nhiều khi dép gai thú tượng hay là gì gì cũng được cơ bản là mình đang có talon hai mình quên mất nếu mà cho kazik vào thì nó hơi ấy từ từ nhá mình có con đờ vần này đờ vần cho vào được này cho dép cho con này đi cho nó trâu cho nó trâu một chút ê tính ra lắp cho đờ vần cũng ngon nhở camille vào thì có máy móc với cả ấy à thì mất hệ đi à bây giờ bài mình Mỹ là mình đủ đam rồi ấy. hay là mình thêm tanh không thêm tanh một chút không thêm tanh không thêm tanh thì bỏ lucian ra bỏ lucian ra vào thì thêm tanh được ui nhà anh cường có con ấy kinh vậy con uh, mazaha kinh vậy mazaha chiến chiến á chiến á chào à, chào em nội nhá đang ngồi quán cà phê làm việc mà mấy bạn ngồi xung quanh đánh cờ thì vui quá không làm việc được à vui vậy anh tô đang làm việc mà lại ngồi cà phê công việc của anh tô nghe nó có vẻ hơi ấy nhờ hơi thoải mái đấy chắc là em tú phải một chút đi uh, cà phê làm việc quá I want to say with Al. Ê, con Ari với con Lucian mọi người nghĩ là con nào ngon hơn? Mọi người nghĩ là con nào ngon hơn? Lucian với cả Ari à, Lucian thì nó có thêm bắn. Mình nghĩ là Lucian ngon hơn đấy, con Ari cơ bản là nó không không cần tốc độ đánh đâu. Với cả con Ari không có đồ thì mình nghĩ là giữa hai con ba tiền với bốn tiền không có đồ ấy thì con nào <tsk> đam vật lý thì nó sẽ ngon hơn hello nguyễn hoàng nhá anh ơi chị thảo ba mươi tuổi thật á chị thảo là ai đấy chị thảo là ai đấy chị thảo ba mươi bảy tuổi thật ạ chị thảo nào đấy thảo nguyên hả chị thảo nguyên hay chị thảo nào sau đi nhật về là tôi vào miền nam luôn á vào miền nam hả vào miền nam nhưng mà ủa bất kỳ ở đâu nhở vt quên rồi kỳ có ở gần đồng nai ui con lu lucian này nhá nhiều lúc nó lướt đúng bị kiểu bị đần đần á thì thì khó chịu quá anh em ạ lâu lâu mình chơi lucian á kiểu nó tự nhiên nó lướt lướt một hồi đâm thẳng vào carry nhà bên kia á nhất là gặp mấy con esriu á nó đã bắn chiêu gọi là vào mục tiêu gọi là trước mặt nó rồi mà cứ lướt lướt vào cái mặt nó xong con esriu bắn chết luôn thành ra lucian nhiều lúc mình thấy nó nó cứ bị đần á nhưng mà lên hai thì vẫn phải dùng thôi đúng không bài mình lên chín được đấy nhá tại vì tầm này bài mình đang khá là khỏe tí nữa mình lên cấp thì mình kẹp thêm một con tanh nữa còn morgana cũng ok này hợp lý đấy mùa hè tóc hơi bị bết hia ke thôi em à hia ke à hia ke tức là tóc quan tâm đúng không quan tâm tóc đúng không nói chứ em tú ờ, thấy cái tóc bình thường á chẳng phải em tú nói thế thôi từ nhá bạn á bán gần na này hai cái gậy à quỷ thư này quỷ thư ngon này lucian quỷ thư luôn hợp lý chưa ui từ từ nhá bài mình lên chín được thật á vậy thì mình sẽ cho con này như vậy đi như vậy thì cái này lắp đều đồ để lấy thêm đam với cả tốc độ đánh hợp lý nhá bà mình lên chín chắc luôn rồi á ok bây giờ mình có thua được ai không để mình check đã nhà này chắc là không thua được nhà này có con blitz kéo và blitz blank à blitz lủng à blitz lủng chết rồi để như vậy nếu mà gặp cái nhà mình lốc ấy thì mình đi nhưng mà mình phải quyết đoán á gặp một trong hai nhà và thành ra là mình sẽ để con này kéo con này nhá hợp lý chưa nếu mà gặp cái nhà lốc ngày này là mình đi á tại vì người ta lốc được xong người ta xuống tràn và đánh con đao của mình á hơi mệt á nhưng mà mình phải à, đánh đo đây anh em ạ đôi khi đánh nguyên trích nó phải cần một pha gọi là xếp tính toán á chứ bây giờ mình mà xếp hụt á là mình thua cái nhà này á u từ từ nhá nhà này có thăng hoa á đờ vần tám ngàn đam thăng hoa với cả vệ sĩ châu vậy hồi sao lên chín má bốn vệ sĩ à bảo sao châu đấy bài mình thiếu tanh ở trên quá không sao nha bạn thêm một chút tanh đi cho nó đỡ đỡ mỏng manh hay là bỏ di hin đi nhở bỏ di hin đi à thua ra vừa rồi thì hơi nghèo một chút nhưng mà chắc là vẫn lo được thôi đúng không nhà này nhà này không có blitz nhà này không có blitz ui nhà kia có con ấy kinh đấy vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi sáng làm nghề tay trái thôi nghề chính là tối mới làm á nghề chính là tối à nghề gì đấy anh tố em làm với hãy cuốn cho anh một điếu nữa đi à cuốn cho anh một điếu nữa đi à nhà này vi hai gì đấy cuốn cho anh một điếu à cuốn hai điếu đi anh em cuốn với nhà này vi hai mình úp cấp lên để thua à bài này có thực sự là ui di còn bắn hụt cơ con lucian dắt con chó đi để zin bắn hụt cơ đột biến rừng xong rồi con vi hai tầm này thì ai chơi nhà này còn một xẻng nữa này nhà này tí nữa bảy đột biến là mệt đấy nha cái lobby này mệt á trận này chắc là mình phải đánh cả tám rồi không lên được rồi anh em ạ à. lobby kinh quá mua này trước này con vi này tí nữa có con zin nó chỉ xài được đúng không cảm giác sẽ chia đôi ta lõi ba là lõi kim cương đấy á phải không vậy anh minh phải không vậy thằng em gimmy ngủ dậy chưa vt á thằng em gimmy hả anh à, nghĩa thằng em gimmy ngủ dậy rồi anh anh anh, anh nghĩa hôm nay gimmy nó dậy hơi sớm á sáng giờ em thấy nó trai hát toàn là top cao không á sáng nay em thấy nó trai hát hơi sớm á lại có một nhà blitz thì phải mình nhớ không lầm bò độc hành bò độc hành ngon ừ nếu mà ra bò thì mình dùng bò thôi bò siêu ngon luôn á bò kiểu tanh cho cái bọn này hơi bị ngon á may quá nhà này chưa rôn anh em ạ thành ra là mình đép được nhà này tí mình phải roll tám rồi bà này mình không lên chín được bỏ đi tí nữa kiếm con bò nữa là tanh đẹp luôn con bò cơ bản là nó có cái độc à, có cái lối đi riêng nó thêm máu với cả bình thường con bò mình nghĩ là chả cần kẹp kẹp hệ gì nó cũng trâu rồi á giúp hôm nay dậy sớm lắm quyết đoán lên nha anh à <laughs> quyết đoán lên em nội thích quyết đoán không em nội thích quyết đoán không ông tuấn trần núp dưới giường nhà tôi hay sao mà biết thế à? ui rary ngon chưa rari về là mình có cuồng đao luôn còn không thì mình lấy một cái thú tượng mất thú tượng rồi anh em lấy đỡ vần về à, chả làm gì đỡ vần về quỷ thư thì hơi thừa lấy găng không lấy găng thì có của phép lấy kiếm thì có kiếm súng mình nghĩ là lấy găng hoặc là kiếm thôi găng hoặc kiếm chứ lấy đai máu hơi thừa anh em ạ lấy kiếm nhá lấy cái đai máu nó hơi thừa á tôi vào miền nam chơi có việc làm thì ở luôn á vào việt nam việt vào miền nam chơi ấy hả miền nam nhưng mà chỗ nào miền nam đấy di hin tiếp mày chắc là mình roll một tí đấy anh em ạ ở trên cảm giác tanh nó hơi yếu hai victor à từ từ nhá cần thêm tanh nhá thật con này chắc là bỏ đi bò bụng này bò bụng thì bỏ con này với con này được mình nghĩ là bỏ lucian đi cũng được cho con bò cái này từ ấy nhá bò anh bán này ra này con này bán đi mình nghĩ cần thêm tanh á victor của mình ra chưa được một phát là ngon á ui có cái áo choàng em ạ áo choàng à phải rôn một tí đã nhìn tanh ở trên nó hơi yếu á gip me chơi game lúc bảy giờ sáng á gip me á gip me hôm nay em em đến lúc công ty lúc chín giờ thiếu thì thấy cái mi dậy rồi còn sáng thì không biết chắc là không phải đâu chắc là chơi từ đêm qua thôi sáng hiếp mi ngủ thì chết đi lá chắn siêu công nghệ với cả ê trí tuệ mình nghĩ là ngon hơn á thật còn cái này chắc chắn là bỏ rồi tại vì trí tuệ là nó hồi máu à quên hồi mana được thì mình nghĩ là lên chiêu sớm hợp lý hơn Ôi, là, là cái này đi là cái này đi từ từ nhá bà mình lên chín được ngài bán cái này đi cho victor đúng không cho victor cái này victor victor đi ok người hãy cuốn cho anh một điều nữa đi con id này không cần đâu cho hanji hin tạm cũng được người hãy cuốn cho anh một điều nữa đi ngon nhá bài của mình bây giờ con nào cũng có đồ này thành ra là bú bú bú bầu bú sóc bú được bầu bú sóc bú được bầu bú sóc bú được lo được trận này á tôi ở quận 12 có nhà ở trong đấy mà quận 12 à quận 12 có gần ấy không nhở ngày xưa thì à, vt làm việc với cả ở là ở gò vấp với cả tân bình Chiu. ngon nha lên chín ngay lên chín ngay Ui game nhá có những trận không phải zone gì thì nó cũng ra còn có những trận zone lòi mặt ra chả ra cái gì cả ê bán hai con này không ê bán này đi bán này đi nữa nữa nữa nữa anh tú à quên nữa anh cường có zone đâu ao giải á à chù cho mình ao giải à đại bác với kẻ giao điện là giao điện thì xài được nhưng mà đạo bác hơi cù chắc là mình đập đại bác nhá nhưng mà đợi đốt rau đi anh em ạ tầm này mà đập được một cái zin hoặc là một cái cầu lý phép trong victor thì xong cái game này luôn đấy thật sự từ từ nhá phải đập á phải đập á em tú học sư phạm kỹ thuật vậy có biết khu nai vàng ở gần đó không em tú không biết anh tô ạ ngày xưa học ở sư phạm kỹ thuật thì em ờ, chỉ học thôi cơ bản em học thôi chứ còn đi lại hay là tìm hiểu ở đấy thì em không biết á em chỉ biết gọi là một cái khu gọi là khu hai với mấy gì gì đấy sojin thật này hợp lý đấy nhở ok giao điện thì chắc là để lại anh em ạ ui con Zinix luôn là từ từ nhá bài mình bây giờ đập cái gì đây đập một cái đại bác đập một cái đại bác với cả đập cái gì chúng ta đập đại bác cung xanh cung xanh mình nghĩ là để lại được blue á blue thì nói chung là ra chiêu nhanh cũng được ấy hợp lý này cho con zinix đi lên cấp đi anh em ạ lên cấp đi lên cấp đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi người hãy cuốn cho anh một điều ui cá chê gì đây cá chê sát thủ á hai hai hai con cassadin hai này mình nghĩ là trong xô con victor cầm cái đồ này luôn á, nó kẻ nhiều cũng ok này thì nó kiếm con derry á kiểu cầm cái dao điện nữa là được cố lên ơ mất giáp thiên thần rồi á kẻ nhiều nhưng mà lại không có đam mà ấy da tí phải kẹp zin đi các thứ phụ đam á mới ngon á try trick leo được leo kim cương lên cao thủ với á tân bình thì là nhà của bác tôi à dạ. từ nhá bây giờ xài cái ấn này thì ra được cái ấn thần tượng là ngon đúng không thần tượng hoặc là học giả thần tượng hoặc là học giả hoặc là vệ sĩ nói chung là ba cái đấy thì ngon kiểu mình lấy thêm tanh á thì được máy móc à máy móc à hóa kỹ pháp sư pháp sư thì con này mất hệ hóa kỹ thì con này cũng mất hệ thách đấu máy móc mình nghĩ là lấy máy móc đi máy móc tại vì tí nữa mấy con kia cầm cũng được máy móc nhá nhà này lốc không được đúng không máy móc ngon hơn à ừ nhưng mà từ từ đấy anh em ạ tại vì tầm này con di hin của mình có chút đam á cảm giác con victor này không có đam luôn á nhờ mình chưa có tanh ở trên nữa cơ ấy da tí nữa phải kẹp riêng đi các thứ vào á nó mới ngon được á xong rồi kiếm nó rary nó nói chung là bài mình tí nữa bỏ cái lối đi riêng này đi cũng được đa hệ gì thì kẹp thôi bốn máy móc bốn à? máy móc trong đấn ấy. hết rào mình lên nhá máy móc tí này cho con Rary là đẹp này cái này tí nữa bỏ đi cho con Zinix vào luôn cũng được thật ra là máy móc tí nữa mình chỉ kẹp mỗi ờ, mỗi con uh, Ori vào thôi đúng không là cũng đủ còn không thì để con Zihin lại kẹp con Rary à con này hai à con này hai giống mình thua lắm ui kẻ không có đam nha mà dạ được nhiều nhưng mà lại không có đam nhưng bài mình tí nữa ra bỏ hai cái thứ ấy, thì tanh ok hơn á cho vào luôn không ở à? đây đây em tú cho vào đây victor yếu sinh lý ừ victor của mình không có đồ đam anh em ơi nhưng mà mình nghĩ là tí nữa nó đủ tanh á là nó kẻ nhiều là ok rồi với cả cơ bản là nãy đồ của mình đập á nó ra được bẩn lu thì nó cũng tăng gọi là bao với sức mạnh phép thuật đấy mình nghĩ là được hi anh ấy hello linh hồn ngoại binh nhá lối đi luôn phải không anh à? có đâu chưa có vi sao kẹp di tích ừ, ừ, em tôi đang đợi đây hello minh phú nhá gai xa này quỷ thư diệt này diệt thì thêm đam còn không phải lấy đồ tanh cho con bò ở trên thì có cái quyền năng à hoặc là lấy vút bẫy mình nghĩ là ngon nhất mất rồi lấy quyền năng thì thêm tanh hoặc là lấy học giả thì đã chiêu nhiều nghĩ là thêm tanh thôi lấy thêm một chút tanh đi lấy cái diệt cũng được nhưng mà thôi gây xì Jin hai à phải lên tạm đấy anh em ạ Galio không cần lốc mất con kia của mình rồi con này à không lốc được à bò bài mình lại win được nhà này á ảo nhờ bài này mình nghĩ là mạnh thì mình lại win được cơ ờ từ từ nhá galio hai mình kẹp vào cũng được nói chung là tầm này lối đi riêng một thì mình bỏ đi cũng được chả sao cả anh em ạ quan trọng là mình lấy cc thôi nhưng mà chưa có cái xa ngon à. này victor nữa à? nói chung là tí nữa bỏ hai con này đi cũng được con này Zinix bỏ đi như vậy cũng ok này mặc dù nó hơi mất hệ nhưng mà mình nghĩ là nó chả ảnh hưởng gì đâu vậy đi galio cầm gậy hay là con này nhở mình là cai xa đi nghe lưu hô trước sau thì mình nghĩ là nó cũng ra chiêu được á thành ra là cho cai xa nó bay cái bay cái bay nhưng mà là bay không ra đam mà không ra đam mà hello zin nhá bài mình phải cần hai sao nữa cơ thêm tanh cơ còn victor này kẻ kẻ nhiều là được nhà này cũng cai xa hai này đánh đột biến ngoài cai xa hai à bài mình cũng nhiều đam ấy chứ thiếu tanh thôi giáp lửa đập đi nhá đập cái giáp lửa đi người hãy cuốn cho anh một điều nữa đi người hãy cuốn cho anh một em đến chín mà anh em zone không ra bốn tiền nó phải ra năm tiền anh tú thiếu gì đấy à thiếu ờ, xì gà từ nhá mình đập đã anh em ạ đập một cái này đi zip x nữa này có rắm hai này galio hai này vi à vi bây giờ vào thì bỏ con này với con này ra mất máy móc đi à máy móc có thực sự cần không từ đã mình đập cái này đã anh em ạ lại là quỷ thư à? quỷ thư thì nó hơi thừa ấy cơ bản là con vi bây giờ mình phải bỏ hai slot ra đúng không mình bỏ hai slot ra con này cái cây xa đi à bỏ cây xa đi à máy bóc mình nghĩ là để lại á nhưng mà con Zinix của mình thật ra là cũng không có đồ cơ thành ra là từ từ đấy anh em ạ lên hai tính không thì cứ đánh bằng cc đi mình nghĩ đánh bằng cc ngon á còn lên mà Zinix hai thì mình bỏ ra nhá mình kẹp ấy vào mình bỏ con cassadin với con kaisa đi cũng được mà tầm này kaisa thì mình nghĩ là kaisa một cũng được á cho em tú xin bò hai đây đợi đi đợi đi đợi đi đợi đi không dồn nữa anh em ạ đợi đi đợi cái đợi cái đợi cái đợi cái nhà này ui nhưng mà nhà này kinh á thật nhà này cơ bản là có cái cây sai hai với cả đột biến rừng á thì hơi khó à nhưng mà để như vậy con bò sẽ hút được con cai xa trước này tại vì mình có cái trí tuệ thành ra là ra chiêu sớm anh em ạ qua bài mình thiếu đam thôi tất cả bài rừng ấy cơ bản là đánh về lâu á nó tăng nhiều kháng phép quá lấy mình lấy diệt đấy may ra có hút ăn được nhà này không có đam trong tú xin diệt thì được victor chả làm gì không lên được hai à hai xe hai cũng hết rồi đúng không lại lộc mà mình không có diệt đấy không ăn được anh em ạ con cai xa này bảy đột biến một lúc lại hồi trâu quá thua luôn nhà này à tú đang ở trọ ở đâu vậy á em tú đang ở trọ ở đâu á bỏ vỏ cassadin với cây xe ừ nhưng mà mình em đúng nghĩ là phải hai sao á bỏ mới được còn không con cái xe một vẫn nhiều đam hơn á cơ bản là có trí tuệ còn con con Zinix thì nó không có đồ nó cũng thế à thì nói chung là phải cần hai con á cây xe hai thì ngon hoặc là con Zinix hai á nhà kia kiểu đánh đột biến mà giờ người ta bảy đột biến mà cây xe hai thì mình cũng chịu rồi chỉ thế thôi em tú đang ở glam mà em tú ở ở chung với mọi người á người thành không có lối đi niệm cái gì đấy em tú đồng ý kết bạn với em hưng đi á hôm qua em tú nhớ là đồng ý hết rồi mà nhở hôm qua nó bị lag à hôm qua em tú nhớ là đồng ý hết rồi mà đấy ok tú đọc không rep à đọc không rep à em tú rep rồi mà xin trick leo kim cương lên cao thủ mà tú không cho trick leo kim cương leo lên cao thủ á trick leo lên uh, tiêm kim cương cao thủ mình nghĩ là đánh một hai bài thôi chẳng hạn như mọi người đánh bài uh, đánh bài chinamia này đánh bài uh, jihin đánh bài xạ thủ đánh bài thuật sư nói chung là mình nghĩ là đánh một vài bài là lên à tại vì từ kim cương lên cao thủ thì mình nghĩ là chỉ cần ego tiền xài tiền hợp lý một chút không cần phải quá cầu kỳ đâu còn lên rank cao thì cơ bản bây giờ nó ra trứng kiểu loại á thành ra là mỗi trận nó sẽ đánh một khác còn ở dưới thì đánh kiểu gì được lối đi riêng bạc với game yếu à ừ nói chung là lối riêng bạc yếu với cả mình thiếu đam quá mình xíu đam quá mình lắp mấy cái đồ mana không á thì nó cũng đâu có đam đâu anh thú thấy sao khi em nói top một nói top 10 thách đấu trình cũng như các thách đấu khác mà đỏ hơn à ừ nói chung là tùy <tsk> tùy mình nghĩ là tùy tại vì bây giờ nhá top một top hai top ba thì mình không nói này cơ bản là top một top hai top ba thì người ta đánh phải vừa hay vừa đỏ thì người ta lên được còn riêng mà kiểu ờ, nói chung là top mấy thật ra cũng vậy thôi nhưng mà top một thì chắc chắn là hay rồi ấy không ai lấy cung này mình lấy cung á còn kiểu như top năm top mười top mười lăm top hai mươi thì nhiều khi đúng một cái cầu đỏ người ta đánh lên một mạch là lên à còn còn quan trọng là mọi người nhìn cái cách đánh của người ta có thể là nhìn người ta qua từng nhìn người ta cách đánh qua qua năm trận mười trận là biết được người ta đánh hay không với cả cơ bản là phải xem từ đầu đến cuối cơ chứ không phải là xem cái khúc mà người ta rôn ra rồi đúng không nhiều khi người ta cũng là một form bài đấy người ta rôn ba cái người ta ra thì người ta đỏ thì người ta ra thôi nên là mình nghĩ là cũng hên xui là chính có thật sự là phát điểm không vậy à có mà nam bom anh tú phát điểm mới thấy nhưng mà trận trước anh tú win trích á chứ trận này lại giống đi lắm có ông nam bom vào là em tú thấy đi lắm chỉ tôi đánh cờ lên trình đi để tôi có lý do vào miền bắc à kỳ đánh hay mà bất kỳ đánh hay mà quan trọng là không có thời gian thôi thời gian đi làm hết rồi thì thời gian đâu mà chơi game thật ra là cái game này chỉ cần gọi là chơi nhiều với cả rút kinh nghiệm một chút là nó có thể thành thạo thôi mà chơi nhiều là một phần thôi nhá còn quan trọng là mọi người phải hiểu là ờ uh, sao lại như thế như thế thì nó mới hay được em tú cho em hưng xin tiếp bài anh đó em hưng đánh hay xin thôi ê làm một trận ac được các mọi người ạ tại vì con ac mình thấy cũng khá là ok ui hoàn tất phi vụ sau khi chiến thắng trận chiến nhận một vàng thưởng với mỗi đơn vị băng đảng sống sót nhận một ac cái này thì hên xui quá tấn công điểm yếu cũng ngon đây làm trận ac nhá ui ok bush gang nice hợp lý nhở <laughs> được đấy được đấy em tú làm trận ac nhá xin tiếp lên top năm thách đấu à em tú tụt thẳng cẳng rồi anh minh đánh thì hay ông hoàng win trick lúc nào cũng đẹp cháy cháy cháy xong lên bảy zone cv à được chưa anh đi làm anh đi làm cũng lên được một cái hai nè ừ, nói chung là cơ bản là chơi chơi một một một lúc á hiểu hiểu nắm bắt meta xong rồi từng từng giai đoạn từng mùa là thì em nghĩ là chơi dễ à không phải dễ mà nói chung là nó không khó lắm bây giờ mình lắp ba tia thì nói chung là đép ok nhưng mà mình chưa khung xanh á thành ra là nó hơi sợ với cả mình chưa có xạ đúng không chưa có xạ thủ mình không muốn úp cấp lắm anh em ạ cơ bản là mình cũng chưa có băng đảng chưa có gì cả mình nghĩ là eco đi mình sẽ lắp đồ đép thôi nhá mình sẽ lắp một cái ba tia hay là mình đợi cung xanh nhỉ anh em nhở tại vì tí nữa không có cung xanh thì nó hơi đuối thôi mình nghĩ là mình đợi á đợi cung xanh đi cảm giác mà lobby khỏe quá thì mình lắp sau chó đỏ à em tú cảm ơn anh tôi nhá ui anh tôi làm sao em tú mà tú không để ý đánh gì là lạ đi em mà em tú đánh ac đấy không biết là có lạ không chó đỏ à mấy khi được một trận đâu mấy từ mình còn con asia được một đồng đúng không hợp lý này ê hai tí nữa mình cho hai con darius vào nhỉ cho nó gọi là châu châu không mình lên cấp cái lên cấp cái lên cấp kiếm ấy nhá lên cấp kiếm lên cấp kiếm con gì nhở lên cấp kiếm con uh... mo ở ờ, kiếm con mo sớm ấy ngon hơn xạ thủ à xạ thủ cũng được kiếm con mo mình nghĩ là ok hơn á phải là ta lông mà chắc là mình lắp ba tia luôn á tại vì bây giờ cơ bản là mình nghĩ là mình sẽ đép máu đi thua xuống lấy đồ đi à bảo chó đỏ lại tự ái à đợt vừa rồi lưu păm sang việt nam em tú đi không em tú không nhá em tú chỉ thấy anh à, nam fan gì đón thôi hiểu sao em tú top mười thách đấu rồi à? ờ, thì em tú chó đỏ thôi mà ba tiêu Ui, nhà này lại xử quên hai chưa anh minh chơi game lúc nào cũng gọi là bị hơi ảo ma đấy nhờ mình lắp ba tia đi nhiều khi mình bắn lan lan được mấy con sau ấy thì nghĩ là đép được không rồi giống không đép được con nào vậy cho tú đép một con với nhà mình trông mạnh quá lại là xì quên hai chơi game lúc nào cũng có một cái gì đó gọi là đột biến cao tường em lắm ngồi đây cứ cao tơ thôi hello trần du hello trọng tý hello anh sao có bốn ngoại binh rồi á bốn ngoại binh rồi khoe từ nhá bốn ngoại binh rồi à ê cái trứng này tí nữa ra một cái ấn ngoại binh nữa thì thôi nhở ông nam bom lại tốt cao đấy lên cấp cho thêm băng tướng băng đạn à ừ, nhưng mà cơ bản là bây giờ con đarius một này vào nó cũng thế à tôi nghĩ là cứ để như vậy thôi đẹp đẹp thôi tại vì thật ra lấy cái lõi này để lấy một con ac nó cũng nghe nó cũng hợp lý này ngàn này level năm ba này phát minh à tú yên bái à người anh của tú đồng nai à từ từ nhá đa đứa xoáy được một phát là đẹp hợp lý đó. ui một phát phun máu luôn nhưng mà chắc là mình vẫn thua thôi người ta có quỷ thư á nhưng mà cho ông tú đép thêm được không bọn hóa kỹ này đầu game trâu quá anh em ạ chịu rồi một con nữa ừ hợp lý hợp lý cần cung xanh đó ừ chắc chắn là phải cần luôn á nhưng mà mình cứ lắp ba tia đép cũng được tại vì bây giờ mình thấy chơi game mà <tsk> không đép được máu á tí nữa kiểu gì cũng Ui, con mo này ngon thế lấy được con mo thì đẹp anh em ạ cần con mo hơn á à, ok lấy được con mo này làm con mo cho nó tanh tanh một chút anh em ạ gam một tiền nó cũng hơi phèn nên là thôi sao rank thích đấu mọi người hay lên cấp luôn ở à? ba chấm hai bốn chấm hai với em tú á roll mở 3.2 4.2 để giữ máu thôi anh tại vì tầm khúc mid game ấy là mọi người đều update với cả <tsk> rồi những cái con tướng hai ba vàng ấy thì ờ, khúc đấy mà kiểu không đép được thì nó bị đẩy máu khá là sâu với cả em nghĩ là từng giai đoạn kiểu úp úp cấp lôn thì nó sẽ giữ được máu để lên cấp á nó dễ hơn vậy thôi ba băng đạn rồi này mình sẽ bán đi tích tiền dao này mà win được thì đẹp nhở win được một con băng đạn còn sống á xong rồi mình sẽ cho nó sẽ cho hai mươi tiền chẵn luôn tí nữa cái này ra xạ thủ hoặc là băng đảng thì đẹp bú asibatia thì đánh bốn cung cung đúng không á thật ra là mình nghĩ là đánh mấy cung được à quan trọng là nó ra cái gì thì mình đánh nhá tất cả batia nó đẹp dễ hơn á nhiều khi nó sẽ bắn không qua con tanh được nhưng mà nó sẽ bắn qua những cái con đằng sau khá là ngon nhưng mà thật ra là con asi mình nghĩ là nhiều đồ lắm kể cả anh em lắp đồ khu nam cũng được kiểu cung xanh cung cực diệt cũng được nhưng mà vừa rồi thì mình chưa có cung xanh ấy thành ra là mình lắp batia trước chắc là mình win nhà này á nhà này không có tanh lắm ở à, không thua anh em ạ con người này đáp phát nữa là đau á ấy à con nữa không con nữa không con nữa không con nữa không hai hai hai hai hai cũng là tiền nhưng mà là tiền của người ta tiền từ con gp à dỗi nhờ blit vào cái ego thôi đao này thua nữa thì đẹp nhưng mà gặp năm bom thì mình win đúng không gặp nhà anh nam thì mình thua này gặp nhà anh cảnh mình cũng thua này hợp lý này đừng có gặp nam bom nhá em nam bom nhìn nhà khác đi em nam bom rồi bài di hin kẹp gì vậy ạ bài di hin bài di hin mình nghĩ là kẹp tanh thôi kẹp mà uh, bram này bram leona xong rồi kẹp con uh, ori ori xong rồi mo mủng hay là kẹp mà uh, bốn xạ tùy lobby còn không thì có thể đánh uh, đánh cái gì nhở còn không thì đánh nhà phát minh kẹp bọn nhà phát minh tanh cũng được ui anh cảnh sáu đấm tú ui lấy đấu trường hạng gà xong rồi úp sáu à anh cảnh chắc là lấy cái lõi này đép không một tí nữa bỏ cái lõi này đúng không coi như là thua năm con vậy đau đau đau bảy mươi bốn máu à mặc dù là lắp đồ ấy nhá lắp đồ gọi là hai c hai vẫn không đép được rồi anh cảnh mạnh mà anh cảnh úp sáu đấm thằng em như vậy thì em cũng chịu đau quá đau quá hello hải đăng nhá mọi người ai đang xem ở trên like cho mình xin một like nhá thank you anh em nhiều nhá bây giờ mình hốp trong cái quả trứng này có một cái găng là đẹp hoặc là một cái cung thì tí nữa mình nhặt cung xanh nó dễ chơi hơn không cung xanh thì bài này nó hơi đuối hơi đuối một chút có con avi tập năm băng đảng rồi này kiếm mà kiếm thì có dẹt nghe các thứ cũng được mỹ là năm băng đảng trước đi bây giờ ra được một cái xạ thì đẹp nhưng mà rao sau mình xài nhá rao sau mình xài anh mọi ạ Zeke, hai kiếm cung xanh, hai kiếm cung xanh mình nghĩ là cũng được. Từ từ đã để xem đồ như nào đã. AC dễ bùi đồ mà cứ đồ đam là cầm được nó lên ba là có đam rồi mà. Ừ, nói chung là AC thì mình nghĩ là dễ bùi đồ. Quan trọng là anh em phải bùi được đồ tanh cho con mo nữa, con mo là một con carry á. lại kiếm mà chắc chắn là hai kiếm một cái này, này một cái re ke luôn cũng được tí nữa mình nhặt đồ tanh cho con mo cái thú tượng nhá băng đạn xạ thủ băng đạn xạ thủ bây giờ mà đánh bảy băng đạn thì nó trâu mình nghĩ là bảy băng đạn thôi con ari con gì ra tầm này nghe như vậy đi ok khá là ngon nhá re ke luôn cũng được ấy chứ nhưng mình đang muốn đợi một cái phút bẫy hơn nhở hay giáp lửa chắc chắn là tí nữa là một cái cung xanh rồi thành ra là bây giờ mình nghĩ là lắp re ke luôn cũng được bắt kia đi mà đép anh em ạ ai stalema là phu ai lấy ra kẹt sầm ba đi nam macha kẹt tầm này mình cố win lại để mình lấy tiền được nhá cơ bản là trên bàn mình bây giờ toàn là tướng ấy rồi đấy toàn là tướng băng đảng đấy thành ra là win lại cũng được kiếm một chút tiền lại đi coi như là xài lõi lại một chút đi em tú có người yêu xinh quá người yêu ông tú là ai vậy người yêu ông tú ở đâu mà xinh đấy người em tú thì có thể sinh nhưng mà em tú chưa có người yêu ờ em tú có crush em tú có em tú có rất là nhiều crush nhưng mà em tú không tán được ai bây giờ lên cấp luôn được mo hai là binh nghĩa là lên cấp luôn con mo hai đi mình giữ máu lại luôn là đẹp vì cũng được Yep và lít hai thay con ori không không nghĩ là tí nó còn gì hin á nó ngon hơn anh em rồi con kia hai của mình đâu con này à, con này đi mình cần con bờ à con mo hai quá để mình tay xong rồi tầm này mình lấy tiền lãi mình nghĩ là lên được mo hai ấy xong rồi bài mình kiểu à, win á win nhiều được á con mo hai nó tanh ở trên thì bài mình tầm này ac hai có đồ rồi thì win không có kiếm tiền lại thì mình slow roll cũng được nhưng mà lại rôn không ra con mo à vậy thì đao sau vẫn phải rôn tiếp đấy nhá tại vì tầm mid game mình nghĩ là cái lõi này phải xài nhiều nhất này ok ba đồng này hợp lý chưa phải rôn á em tú tha anh đi em tú sống vội thế em tú rôn con mo hai thôi mà rôn mỗi con mo hai thôi xong em tú dừng nữa ừ phải mo ghen hai u trí tuệ hoặc là siêu công nghệ bây giờ mình cần ra chiêu hay là mình cần ra đam nhờ mình nghĩ là đam mình đủ rồi á mình lấy chiêu đi mình cho mo cắt chiêu sớm cả mấy con này cắt chiêu sớm cũng hợp lý này hợp lý đấy nghe nó có vẻ hợp lý á ori tí nó ra chiêu sớm cũng được đam mình nghĩ là đủ rồi nhá mình lấy trí tuệ đi mình đôn nó còn mo hai đấy ac nữa ngoài hai chả làm cái gì hết Ê, từ từ nhá có đây là con mo hai không vậy con con này không cần băng đảng cho con này ra chiêu sớm này con đi ra mình nghĩ là chói tầm này ngon hơn cái thế nhờ ac thì gần ba rồi nhưng mà con kia thì chưa có đúng không hơi bị dỗi nha hai đi á gặp nhà này à gặp nhà này dân đun luôn mà giống mình thua đấy nhà này có cái chiến lợi phẩm nữa cơ từ từ nhá giết con gowick sớm là win tại vì con gowick kiểu nó không có cuồng đao á nó không có đánh nhanh được chắc là mình win được á win đê win đê em tú mà thua là em tú cút luôn á em tú nghèo á hai hai hai hai hai cần win á nhất định là cần win á game cùng gì nữa à? thế em tú phải rủ cà rút đi xem phim mà đẹp à không không không không không có tiền mà rủ đi gì à rủ đi mãi đi bây giờ phải có tiền trước đã muốn rủ người ta đi chơi phải có tiền trước ít nhiều gì cũng phải có tiền trong người nhiều khi không phải là bao người ta nhưng mà cần tiền cung hoặc đang làm cung xanh hoặc là thú tượng cho con mò nhưng mà mình nghĩ là lấy cung trước đi cung khó lấy hơn xin mất rồi ê lấy con mid for về thôi mid for hai à nghe đần đấy mít for hai luôn à vậy thôi là cái giáp gai nhá à shiba lấy về xong rồi lên con mít for hai trông đần đấy đần thối đấy trí tuệ ngon rồi tí bảy băng đảng mà hợp lý đấy hợp lý đấy ục di hin à ngon đấy yếu đấy được vậy thôi mình à, mình vẫn muốn dô con mo hai quá là thật bài mình dầm này là mix xích u từ từ nhá thôi mình eco các eco các ê từ từ này một nháy nữa ra hết này một nháy nữa ra hết một nháy nữa ra hết này bảy băng đảng tầm này phải lên cấp lên cấp là bảy băng đảng rồi đúng không từ từ đã này cho con đa đứa nó trâu hơn một chút anh em ạ bỏ di ra một đi tí nó kiếm di ra lại sao cũng được One lasting color. Ui, quên lắp lắp gai rồi, vậy thôi lắp con này đi. Ê, nhà này sao trông mạnh thế? Ai da, nhà sung mới à. Ê, nhà này level bảy Con mo của mình mo một phế thế. Lên cấp thôi, ừ, tầm này em tú lên cấp thôi ok này con này ba rồi bù lại cũng được ok bên ba rồi bù lại cũng được coi như tầm này mình hack lại tiền nhá mình lấy cấp anh em ạ không dồn nữa con mò này thề lùa thật đấy hai con mò sớm dồn từ tầm khoảng ba mươi bốn mươi tiền xuống á mà rau nào cũng dồn cơ lừa thật mặc dù là không ai bắt mò ấy nhá ít người bắt mò á nhà năm bom lại con iz hai rồi là bài mình tí nữa lên bảy là mạnh á hên quá em tú lên ac ba rồi hên á ngon ngon tiền về tiền về tầm máy lên bảy là có bốn à quên con sáu băng đạn, à năm băng đạn, bảy băng đạn đúng không xong rồi lên tám thì mình sẽ kẹp một con ori lên tám mới kẹp được ori à bây giờ làm sao để gọi là tôn khoái ra cho mình một cái sách ấn nhở xong rồi mình xài ra được cái băng đạn nữa bầu <laughs> bu sắp bú ori à ori mình nghĩ là không cần tại vì tí nữa dù gì mình cũng phải bỏ rồi rau này mình lên cấp rồi đúng không thành ra là mình sẽ cho con này vào luôn con này vào sau mình bán ori đi tại vì ori phải lên kia với kẹp được anh em ạ lên à, lên cấp với kẹp được giao sau cho nó ari vào nữa ba trăm sáu mà đã ac ba rồi học ozin đấy dồn điên dồn khùng như ozin bella đấy dồn khùng dồn điên như ozin đấy giáp gai với cả nước mắt là trước sau thì cũng phải một cái giáp gai đúng không mò đi tầm này mình nghĩ là lên luôn đi xong rồi mình roll ờ. tại vì mình có cái chí à, mình có cái băng đảng kia ấy, thành ra là mình nghĩ là mình cứ cứ ấy đi nước mắt cho con này thì nó ra chiêu sớm nhưng mà tí nữa mình muốn làm đồ thủ quá ai da bay chậm đấy nhở cho ra chiêu sớm đi tao chó thì phát cũng khó chịu á còn gì ra đâu đâu cũng đánh kèo nhiều lắm lôn sáu khó quá cảnh binh à anh cảnh lại kẹp cảnh binh à anh cảnh này chơi game rất là lạ nhá kẹp cảnh binh xong rồi lấy cái đấu trường hạng gà xong rồi lên cấp đấm em tú à anh cảnh ơi từ từ nhá bây giờ mình có bảy con tướng đều là băng đảng nhá mình còn sống bao nhiêu con là mình được lấy tiền nhá anh cảnh giết được thêm nhiều thế anh cảnh giết ít thôi hai hai ba đồng ba đồng ba đồng hợp lý tôn mau hai nữa bú bảy băng đảng với bảy đột biến sao à lời khiêu khích nhẹ đúng không mo hai đi ăn nỉ luôn á đi ra hai rồi ok lên cấp anh em ạ lên cấp kiếm con lên cấp kiếm con ori nhá mình nghĩ là xếp con bram ở dưới cái kê cover con ac đi nhà này có blitz này nhà này chưa có blitz nhà năm bom có blitz à nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau hãy để cho tôi nói với em lời chào bốn chấm một bảy băng đạn à em tú à, bảy băng đạn bình thường mà mọi người tại vì cơ bản là em tú có ấn á thật ra là bọn băng đạn bây giờ rẻ mà tôi ra được hai con cú tiền sớm thì bốc thôi nhà mình không có cung xanh nhá không có cung xanh nhưng mà dao này ấy bảy con ông xin bảy đồng không xin bảy đồng không thôi năm đồng lại hơi tham nhỉ u nhìn tiền nó sướng chưa giờ lên cấp kẹp con ori là đẹp luôn anh tú đội hình nào khắc chế lulu ba dây chuyền đó mình nghĩ là đánh bài đam với cả anh em kẹp cc vào với cả có quỷ thư nhá không quỷ thư gặp ở đấy đúng kiểu khóc thét luôn á anh em đánh mấy cái bài như kiểu là có cái lõi tấn công điểm yếu á kẹp con sivir vào con sivir ba đồ xem Rồi, bổ cho hết đấy. cơ bản là bài thuật sư nó cao tơ được mấy bài kiểu renta các thứ các thứ khá là ngon mấy bài kiểu đánh trì trì như vậy này thì nó cao tơ được chứ còn nó gặp mấy bài đam thì nó vẫn dễ đi à từ từ nhá mình phải xếp cái nhà này à không nhà này mình không gặp nhà này à nghĩ là kê kê qua đây đi tại vì con go mà nó tràn vào được là mình chịu á chịu thua á không có cung xanh cút à ừ, không có cung xanh thì hơi yếu anh tu ạ nhưng mà tầm này em tú lo được ui nhà này có quyết còn không có cuồng đao cơ không có cuồng đao tầm này thì hơi mệt á bảy băng đảng thì nó rất trâu còn không có cuồng đao thì giết bọn này kiểu gì Ê, dao này giống em tú ăn bảy con lắm à dạ tiền về tiền về làng nước ơi tiền về thậm chí chưa nhìn tiền thích nhờ kiểu đúng là cái lõi này tầm đầu game đánh không được á mà tầm mid game là tiền này tiền này đúng bảy con luôn hợp lý đấy nhở giao sau mình có con Nori mình lên cấp luôn đấy chứ đấm slime méo mồ mà phải đấm á phải đấm á vì đồng tiền phải đấm á à hôm qua thì slime bảo là <tsk> muốn lên một ca lúc nào cũng được cha hạt các thứ hôm nay thì sao lời nói gió bay gì à thì anh em nào mà đang xem trên like cho mình xin một like nhé anh em ơi anh em bỏ ra vài like ủng hộ mình một like với mình đang ờ, một trăm hai mươi ba like rồi anh em like cho mình đến trăm rưỡi với mình lấy cung anh em ạ kháng phép con kiều ngon kìa lấy cung đi mình cần cung á mình tí nó phải lấy cung xanh hoặc là lấy lấy thêm đồ gì lấy nhá cung xanh hoặc là diệt cơ bản là không cung xanh về lết gặp mấy cái nhà giáp gai mệt lắm ui nhà này ông bảy đột biến này hai ấn này cũng cùi bắp đâu mạnh khởi chứ có con máy móc nhưng mà không đủ tiền đấy em ạ nếu mà đủ tiền là mình lên luôn đấy nhưng mà không đủ tiền rồi bài này phải có mo ba để với top một được thành ra chưa biết sao gna ba tim băng hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này nè cái tim băng anh em ạ cái tim băng hơi kinh á thật hình như anh tú nay có nước à anh tú có chứ các anh có anh tú cũng phải có chứ đập phát ừ hai đập một phát này nhưng mà chó ghét này hơi kinh em ạ chó ghét này hơi ngấy á mình chưa có ấy cơ mình chưa có cung xanh là chưa có diệt chưa có quỷ thư chưa có giảm hưu các thứ nữa mình có cái lõi tấn công điểm yếu ra cuối này đẹp này tấn công điểm yếu được thì đẹp còn không tầm này bảy đột biến với cả người ta hai sao với cả đồ đẹp hơn thì mình chịu rồi với cả người ta có lõi combat mình không có lõi combat á tính ra là hai lõi combat mà vẫn bảy đột biến được hả nào nhở chiến lợi phẩm ngon ê mình cần trang bị á mình nghĩ là lấy trang bị đi cơ bản là bảy băng đảng mình nghĩ là đủ hồi phục rồi nhở đúng không ý ra cái tấn công điểm yếu hai là bú ừ ra thì bú vội luôn đấy chứ nhưng mà không có rồi lại cung à không có ấy rồi anh em ơi cống cung xanh rồi vậy thì mình làm một cái quyền năng nhá quyền năng dây chuyền à dây chuyền cho con này hồi phục không cần dắp lửa không dắp lửa hay là thông đạo thông đạo thì mất cung xanh à giáp lửa nhá đợi đừng nhưng mà mình đợi nốt mấy đồ đi anh em ạ đợi nốt một hai đồ chạy ở cuối đi nhà này ăn gần na chiến vậy con cv hai đồ gì đấy hai cái huyết kiếm à ui ông nam bom này hại hai xe ke các thứ rồi lõi này nhà anh binh đang ego tiền lên chín à bram mình sợ tim băng nhà nam bom quá nếu mà họ dí được tim băng thì mình chịu may quá né được anh em ạ nhưng mà chắc là mình vẫn thua thôi người ta hai xe ke với cả người ta có kháng con mo của mình thì chưa gọi là sâu chó lắm con mo của mình có cái thú tượng cơ hoặc là cái kháng cơ thì đẹp con sinh viên này có mấy cái re ké trông sợ quá đẹp nốt đẹp nốt hai bốn sáu bảy à, lại đấm bảy con dây chuyển mo á dây chuyển mo bây giờ mình phải bán gì ra đi á từ từ để mình xem nốt đồ cuối là đồ gì á anh em ạ thằng bom mạnh ấy chứ hai re ke xong có cái này nữa này đúng kiểu má ơi luôn bây giờ nhà anh cảnh yếu này lấy cái này à, anh cảnh lấy cái này à. nhà này yếu này nhà này không có cuồng đao thì yếu này nhà anh minh à anh minh đang đẹp thì nói chung là cũng ok bà anh xin lái ba nhà này đi chắc rồi đúng không bà anh cảnh cũng đi rồi á còn mỗi anh mi không có tội à thì mi sáng nhìn mặt nó hơi buồn u đây rồi đây rồi đây rồi ai cũng thanh đây rồi ok hẹn gặp lại em ngay tháng dạ. cuối sau này quỷ thư với cả ấy không quỷ thư với cả quỷ thư với cả dây chuyền thì ngon nhở anh em nhở chắc là mình phải lấy dây chuyền ra một anh á quỷ thư cho con ari hay là con bram mình đang muốn chia đồ ra hơn á mình muốn chia đồ ra hơn quỷ thư mình nghĩ là cũng chả cần đâu vậy thì chia đồ ra cho nó ấy nhá ra skin nhá chia đồ ra đi cho nó là skin đi anh em ạ thật con gì ra của mình lâu lâu nó outplay được mấy phát đấy với con ori cc được mình nghĩ là ngon á hợp lý á tập này mình nghĩ là không cần ham mấy kia quá đâu nhưng mà con à, gì nhà con mo của mình không có kháng thì ra nó cũng hơi ghê nhưng mà tập này mình à, vẽ được cái cung xanh là ngon lắm rồi á hello quý trần nhá em đôi đen quá rồi không không ra phải deco cv à không sao nam bò mới chắc là mình lên chín anh em ạ bây giờ zone mo ba ở đây thì mới có ba con à tôi ấy á hơi khó mình lì lên chín nhá lên chín thì mình sẽ rôn được à mình sẽ bỏ thêm một chết vào được mình sẽ bỏ thêm con này vào hoặc là tí nữa mình kẹp bốn xạ không bốn xạ vào nói chung là mình lên chín thôi chứ còn cảm giác rôn mò ở đây thì nó cũng hơi tù nếu mà bây giờ mình có năm con hoặc là sáu con đó thì mình rôn ngay cho ori à em tú cho con ori mỗi mấy con gì ra con gì ra lâu cc outplay hay mà gặp nhà này thì không cc được nhưng mà gặp nhà này chẳng hạn này em tú cc được đúng không khá là ngon khá là ngon nhà này lốc con gì á lốc con này à nhưng mà nhà này có con Derry để chéo góc con AC cũng hơi kinh á nhưng mà Jihin đang mổ là anh cảnh hơi đen á Jihin mổ thì hơi khó mặc dù là cũng không bắt Jihin á bảy băng đảng trâu quá anh em ạ phải gặp mấy bài mà đánh nhanh như bài của nam bom ấy em tú mới thua được bài này thì hơi khó nhưng mà thua ít đánh cảnh thôi không sao cảnh ơi bài em đúng chưa mạnh lắm á ok anh cảnh với hai là anh cảnh win được em đấy chứ đùa đâu hơi đen cho anh cảnh con mình đang thiếu tanh lên cấp thì mình kẹp con siêu cô cũng được anh em nhở lên cấp kẹp siêu cô thì lấy thêm uh, ờ, cc với cả lấy thêm uh... à quên lấy thêm tanh với cả lấy thêm một chút học giả mình nghĩ là lấy thêm tanh là chính á gặp nhà của wick này cũng ghê á vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi gặp nhà anh minh chưa zone này win được á game anh tú đi ăn cơm ừ, chắc là hết nốt game em tú đi ăn cơm rồi tại vì bây giờ mọi người đi ăn mà em tú phải đi ăn cùng á chứ tí nữa em tú ăn một mình trầm cảm á nhà này win được nhá anh minh chưa xài tiền nhá cố lên cố lên hai hai hai em tú cần tiền anh minh ơi hai xin nạp đồng <laughs> ê tính ra mỗi lần mà hack được tiền nhìn thèm nhờ bài mình chắc là vào top bốn rồi bây giờ cái kháng ngon này. con rary cầm cái kia ngon đấy con rary mình mà lấy được thì tí nữa mình kẹp bốn xạ không nghe nó có vẻ bánh cuốn á mất luôn mất máy chiếu luôn mất hết luôn bốn máy móc à quỷ thư này quỷ thư bây giờ có rồi này thôi mình nghĩ là lấy quỷ thư đi bốn máy móc tự nhiên kẹp thêm một con máy móc vào trong nó hơi đần á thật lấy được con Rary thì mắc binh nhưng mà không lấy được anh em ạ cho con Ori hoặc là cho con này mình nghĩ là cho con này đi lên cấp được không đủ tiền đúng nhở đủ tiền thì phải bán con này đi à xong mình kẹp con này vào trông nó hơi bé đần nhở trông nó hơi bé đần ấy hơi bé đần một chút hơi bé đần một chút lắp kỳ quỷ thư kìa ông à tại vì mình đang ờ, muốn lấy nó ra chiêu sớm á hai con này của mình đều là hai con cc á thành ra là mình muốn lấy cc sớm ê để con uh, ori bên này đi nhiều khi con chi nó sẽ quay qua bên kia á thì nó sẽ ngon hơn và em đấm anh nguyên nhà rồi mà em một chiếu anh thì anh sống kiểu gì em năm bom năm bom độc ác vậy năm bom anh chưa biết là bài anh nguyên được em kiểu gì luôn á đậu ở đâu á ui nhà anh nam nhiều máu đấy anh nam đỡ cho tụi tao á ai xà bây giờ lên cấp thì cũng chả có tiền nên là lì anh em ạ bây giờ mình gặp anh nam mà bà anh nam thì đánh bằng đam khá dích là chính lên cấp kẹp thuật sư và ông khá là ngon cái xa chắc là bỏ đi mình nghĩ là lên cấp đi đỡ được rau nào thì hay rau đấy nhá xếp tách tách ra đi cho con kazik đỡ bay vào anh em ạ tim băng để bên này à mình giết được con tim băng trước nhá hợp lý này bài này mình sợ con chó cơ bản con chó này mình không giết được mình không có diệt anh em ạ kazik giết được này ê nhưng mà đao này có khi mình win á con mo của mình còn sống ok một chút tiền nói chung là năm đợi tức thì vẫn bằng cái năm mươi tiền thôi khá là ngon đấy không lỗ đâu chiều on hay tối on á tối nay em on đấy anh tô ơi tối nay em đánh tú giải mà còn chiều nay thì em tú chắc là ọp tối nay em tú đánh giải hình như là ủa tối nay đánh bán kết bêu mấy vậy anh xì lai tối nay đánh bêu năm lận nên là chắc chiều em ọp em nghỉ ngơi một chút anh tô ạ tối nay đánh bêu năm căng thẳng á nên là em nghĩ là phải để à, để cái đầu óc nó gọi là tâm tịnh á tối đánh nó tập trung một chút nhá tối nay em phải trai hát á tại vì vào bán kết rồi mà đánh như vòng bảng nó làm tú đi á thành ra là chiều nay chắc là em tú xin phép nghỉ ngơi phù nghỉ một chút tối chơi anh em ui tháo đồ à tháo đồ khá là ngon zin x zin x hai kẹp vào nữa từ nhá lacy Sena 2 à? Zinix hai có đồ không? Zinix hai có bàn tay. Nhà này mình cần kẹp thuật sư không? Cần kẹp thuật sư. Nên là con Zinix này bỏ đã. Galio à, Galio ngon cơ thật. Calio ngon quá chết rồi để con bò đi bày con bò cc đẹp đấy anh em ạ galio cc cũng đẹp luôn mình nên để con e ở giữa ấy con jerry này khỏi bắn trúng được nhà anh minh đánh năm tiền à kinh đấy xếp lỗi đau này á anh em ạ nhưng mà con ori của mình làm được việc này con ori ạ mình làm được việc này hai hai hai binh ơi hai hai hai hai mặc dù là mình xếp lỗi á <laughs> em tú xếp lỗi mà anh minh vẫn thua à em tú xếp lỗi ấy, thật đấy là em xếp lỗi rồi đấy xin nè ari hai galio nói chung là cũng chả cc được mấy nhà này đúng không nên là bỏ galio đi anh em ạ cũng xin lót jerry ngon á jerry cần á nhà này không có blitz à ấy da mình đang tính để tiền mua con rary này lại này rary tí nữa lên hai thì thay vào tính ra là cái này nãy mình cho ari ngon hơn nhở sao mình lại không senna ta nhà này có cái diệt anh em ạ may quá ăn chim bay đi rồi mà chắc là một win á con chim này sao một đủ đam giết bọn bậy bọn đẹt này ui đấm nguyên nhà luôn mà đau nhở có mua này lại đi nam bom lại đang người tốt một khó vậy khó vậy Harry Ori vẫn đang một à Ori vẫn đang một gặp nhà anh nam thì con Senna này thật ra là không để làm gì lắm nên là bỏ đi cũng được Gary hai này Okay hay hay à tối nay không anh á tối nay chắc là mình đánh giải mình phải like đó mọi người ui bị cc rồi em ạ bây giờ mà đi chợ có một cái ấn xạ thì thôi nhá thật hay là mình bỏ bớt băng đảng không ta toàn bộ đội hình từ từ đã mình đọc á còn không thì bỏ máy móc đi à lốc kìa lốc kìa lấy cái kiếm đi keo, không zeke không hay là lấy giáp thiên thần ori hai đây đây rồi kiếm súng hay là zeke hay là cái gì chết rồi nhà này có blitz anh em ạ có cái gì bằng khó chịu quá nhở có cái có cái gì nữa nhở kháng hiệu ứng nữa cơ nhà này thì mình hơi khó ăn anh em ạ thật sự là hơi khó ăn đập nguyên nhà luôn tìm bằng khó quá nhà này chắc là mình win được mình lấy cái áo choàng thì win được nhà chó ghét này cái đó không anh tú à solo không solo không solo cái nam bò mày solo cái nam bò mày bây giờ làm sao ăn được nhà này nhỉ khó thế khó thế ai da và mình không đủ tanh luôn á con mò của mình không đủ tanh luôn á mà đã bom mạnh quá hai làm bom hai chả mình nghĩ là mình thiếu tanh á không phải thiếu đam đâu bài mình nhiều đam mà con ac ba của mình nhiều đam á cơ bản là bài họ có lốc nhá có lốc có chiếu tại vì bài nổ hũ mà mọi người có lốc này có chiếu này có tim băng này có kháng này thành ra là mình nghĩ là hai ke nữa thành ra là mình nghĩ là mình không win được bây giờ nếu ở win á mình nghĩ là chỉ có một cách không bài mình là win được mình có kháng cơ nếu mà có kháng á kiểu có hai cái kháng á con mo của mình không bị sốc đam với cả con ac của mình được chơi ấy, thì mới ra win được còn không nó hơi khó anh em ạ gà gà đến tú ăn cơm vậy bà em ao đồ quá rồi ừ bà em nhiều đồ với cả em ờ, em có cái lốc với cái chiếu ấy thành ra là anh hơi khó thôi chắc là mình ọp để đi ăn cơm nhé cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream sáng ngày hôm nay và ủng hộ cho mình nhé chúc mọi người ăn cơm ngon miệng và nghỉ trưa vui vẻ nha thì anh em nào mà trên like cho mình xin một like với thank you anh em nhiều nhá <laughs> lõi bốn thì win ừ, nói chung là mình chỉ đánh được top hai thôi anh em ạ bye bye anh em nha hẹn anh em vào tối nay mình đánh danh giải nhé tạm biệt mọi người